này anh sao thế Anh ấy chết rồi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 Cô bé Người cô ướt rồi Sẽ lạnh đấy Hai anh mới sưởi ấm cho tôi không Sẵn lòng luôn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 ấy sao vậy lạ thật tivi mới mua mà đứa à, bán hàng lừa mình rồi điện thoại cũng không có sóng Sa Chi Chú cần phải thứ ở cửa hàng Chú đi lấy cái đã nhé Giờ ấy à The Snow Trong trường có bé hộ tôi chút nhé Được thôi Chơi chơi đi, Sachi Toshiro ờ, phi kém quá Còn không cắm vào đích Sachi nhỉ Chuỗi trượt rồi Sit tchau.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 Toshiro Tô Đến đúng lúc lắm Tôi biết anh rất giữ gìn cuốn sách này Cảm ơn Hai đứa nó có giúp được gì không? Họ mang đồ của tôi Max là một cựu binh Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của Masaru Tôi lo cho anh ta Cái cậu cao cao đấy à Ờ Cậu ta có ích hơn anh đấy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 Họ từng là bạn thân Tại sao? Họ giống nhau ở mọi thứ Chỉ khác ở mục đích của mỗi người bóng tối. Sát thủ chỉ muốn tự do, hủy diệt. Chỉ cần thế. Casper, đến lúc rồi. Khi quỷ dự biết Toshiro còn sống, ông ta thề sẽ trả thù. Nhưng tại sao ông ta tự đến đây?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 Báo cáo, đang bị tấn công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 bắn Một đứa trẻ à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 Kenji Tôi xin lỗi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 đừng làm tôi thất vọng, Kenji.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 Ah!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 Chú yêu cháu Chú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

Đến mà lấy đi Sa Chi Cháu ổn chứ Chú Chú có sao không Chú đang ở đâu Sa Chi Chú xin lỗi Cháu chờ chú thêm một lúc nữa Chú Chú ơi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 đây rồi anh sẽ bắt con nó lại đấy nha yeah. thằng này cũng rảnh copy lại cũng quay quay chứ mình nếu người ta bảo đó. mình copy gì vậy là mình... xong rồi đó rồi mình dẹp giờ xài chưa hồi này là chết BTS 2G và sinh quả bánh nhựa mà đem em chẹp hai cái hình này cắt rồi à, anh sẽ chọn nguyên hệ điều hành này lại hết à. rồi mua cái uh, phá này về không đầy vô là xong mua mua thôi, không ai mua cái bó không đầy vô mua bó trắng à ừ bò trắng đầy cái chinh nó giọng cây quýnh á mày mày mày ra cho mày cầm chìa khóa qua như đây mày cầm đây chép ờ, copy từ cái này qua đây này ừ. đi chìa khóa kia ô chìa khóa là có giúp bi lấy đi Chứ nội này tao bảo mình lấy chìa khóa nhưng mà cứ lấy đi mày cái á kêu lại chìa khóa tới tường thằng tường tường mất chìa khóa cắm vô đi <laughs> rồi sao nữa xong rồi xong rồi à? Lấy ra trong dịp đi cỏ rồi nhưng mà không được chạm cái này nè cái này cỏ nè xóa đi xóa đâu đây đúng không không này đặc biệt. này xóa đâu đây đúng không ừ. yes cái này cũng cỏ luôn nè cái lộn này mặt mình chỉ có ba pha này thôi ba pha này thôi